vân biên man thập phương giới cung dường nhất thiết phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thanh hiền duyên khởi quang minh đài xưng tinh tác phật sự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 đối trước Phật Đại thành kính dâng nén tâm hương trí thành đảnh lễ mười ba hạnh đầu đà khổ hạnh cao quý mà tôn giả đại ca diếp đã nghiêm cẩn hành trì chúng con nguyện vâng theo sự chỉ dạy của sư phụ tinh tấn ờ, tập thực hành các pháp đầu đà cầu thánh quả giải thoát Nguyện cho Pháp Phật chú dài thêm ở thế gian, muôn loài lợi lạc, trời người phát khởi thiện tâm. Tin nhân quả, kinh tín tam bảo, phát nguyện tu hành theo chính Pháp của Phật, để được lợi ích hạnh phúc an vui. Chúng con xin thỉnh hết thảy chư hộ Pháp, chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần cùng các vong linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tu tập tại chùa. Các chúng có duyên với Phật Pháp vân tập về đây nương đức chúng tăng nghe kinh thính Pháp, giác ngộ tu hành khởi tâm hoan hỷ ủng hộ cho Pháp hội đàn tràng được trang nghiêm thanh tịnh.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 thiên trao ờ, ấy ờ, bổn ờ, phận kết tập ấy kinh điển đại truyền thừa mật ý như lai ấy chúng sinh sau này chỗ à, thân à, thọ tâm pháp đoạn diệt tham dục thẳng tới niết bàn trí tâm đành lễ pháp hạnh đầu đà mặc y phân tào nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ca diếp chi tâm đảnh lễ à, pháp hạnh đầu đà chỉ mặc ba y nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ca diếp chi tâm đảnh lễ pháp hạnh đầu đà khất thực để nuôi sống nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ca diếp chi tâm đảnh lễ pháp hạnh đầu đà khất thực theo thứ lớp nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ca diếp chi tâm đành lễ pháp hạnh đấu đà ngồi ăn một ờ, lần nam mô thánh tăng đệ nhật đầu đà tôn giả ma ca diếp chi tâm đảnh lễ pháp hạnh đầu đà ăn bằng bình à, bát nam mô thánh tăng đệ nhật đầu đà tôn giả ma ca diếp chi tâm đành lễ pháp hạnh đầu đà không để dành đồ ăn nam mô thánh tăng đệ nhật đầu đà tôn giả ma ca diếp chi tâm đảnh lễ pháp hạnh đầu đà sống trong rừng nam mô thánh tăng đệ nhật đầu đà tôn giả ma ca diếp chi tâm đành lễ pháp hạnh đầu đà ở dưới gốc à, cây nam mô thánh tăng đệ nhật đầu đà tôn giả ma ca diếp chi tâm đảnh lễ pháp hạnh đầu đà ở ngoài trời nam mô thánh tăng đệ nhật đầu đà tôn giả ma ca diếp chi tâm đành lễ pháp hạnh đầu đà ở nghĩa địa nam mô thánh tăng đệ nhật đầu đà tôn giả ma ca diếp chi tâm đành lễ pháp hạnh đầu đà nghỉ ở đâu cũng được nam mô thánh tăng đệ nhật đầu đà tôn giả ma ca diếp chi tâm đảnh lễ pháp hạnh đầu đà không nằm ngủ nam mô thánh tăng đệ nhật đầu đà tôn giả ma ca diếp pháp phật sâu màu trắng gì hơn trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp mới nay chúng an toàn trời dòng quý thần nhân dân ở thế gian đông vô số kể khi ấy ngài ma ca diệp đi một mình đến thành vương xa giáo hoa ngài thường hành hạnh nguyện từ bi đem phước điền đến cho chúng sinh ngài không khất thức nhà giàu có khất thực những nhà nghèo thương trước khi đi khất thực ngài ma ca diếp nhập định xem ta nên gieo phước cho người nghèo nào sau đó ngài đi vào thành vương xá trông thấy một bà lão đơn côi quá nghèo khổ ba gầy gò ốm đau tật bệnh thường nằm trong cái hang dơ bẩn ấy cuộc sống bà lão lẽ loi bập bênh bữa đói bữa no suốt ngày ở trong hang dơ bẩn che đậy thân thể bằng mảnh cót che nhỏ nhớ nhập định ngài biết người này kiếp trước không tạo phước này nên kiếp này phải chịu nghèo khổ và biết được mạng sống bà lão sắp hết ngày nghĩ nếu ta không độ thì bà lão mãi mãi mất phước trong lúc này bà lão đang đói cồn cào thì có một người đầy tớ gái của trưởng già mang nước cơm đi đổ mùi hôi khó chịu bà lão lân la lại xin phần nước cơm ấy liền lấy cái bát bê làm đôi đựng đầy cả hai bước đến chỗ bà lão ngài ma ca diêm trụ nguyện nói hãy cho tôi một ít thức ăn sẽ được phước lớn bây giờ bà lão nói tôi đang bị bệnh nặng nghèo khổ không thể nói nghèo nhất trong nước này ăn mặc lại không đủ ở đời không người thương nhìn thấy chẳng thương xót sao gọi là từ bi mà không biết nạn này bần cùng khắp thế gian không ai bằng tôi được chẳng thương hại khinh ghét thật chẳng phải lòng dân ngài ma ha ca diệp đam phật tôn quý ba cõi ta dự định để đến đây muốn giúp kẻ đói khổ nên cất thực nhà nghèo ai giảm được phần ăn bố thí vật tốt đẹp khi ấy bà lão nói thật như lời ngài nói ở phân này giờ bận dinh đầy thân ăn uống không đầy đủ mình trần không đổ che nay tôi quá nghèo khổ muốn thi lấy gì cho ngài ma ha ca diệp đám bà nói điều không vui nghèo khổ lấy gì cho nếu ý bà muốn cho tất nhiên không vì nghèo Nếu bà biên xấu hổ thì mặc pháp y này Việc ăn mặc của bà nhờ đó sẽ đầy đủ ở đời Người ngu tham tiếng chưa tiền của xấu thay không muốn thi đời sau phải nghèo khổ lo sợ tích phước đức có thể là hữu phải tin tội và phước thật đúng chớ không sai bây giờ nghe kể bà lão vui mừng những nghĩ thầm cả ngày nay ta chỉ xin được một ít nướng cơm có mùi muốn bố thí nhưng nướng cơm không được cho nên mới thưa với Ngài ca diếp Ngài vui lòng nhận cho tôi không Ngài ma ha ca diếp đáp lành thay lành thay bà lão liền từ, trong hang lom khom lấy tô nướng cơm nhưng thân thể trần chuồng không dám ra ngay bà lấy mảnh cót che lại co giò đưa miếng Ngài Ma giúp nhận cúng dường rồi chu nguyện cho bà lão được phước báo và an lành với suy nghĩ nếu ta mang nướng cơm này đi nơi khác uống chắc bà lão không tin nghĩ ta đồ nó đi nên ngay trước mặt bà lão uống xong cơm rồi bỏ bát vào trong đáy lúc ấy bà lao mới thật lòng tin ngài ca diếp suy nghĩ phải hiện thân thông làm cho bà lão được đầy đủ sự bình an tưng thì đồn thô biến lên hư không thân xuất ra nửa nước nửa trên phun ra nước và thân dưới nửa bùng cháy lại biến hóa nhiều cách bay bổng lên hư không hiện ra hướng đông ấn về phương tây phía nam phía bắc cung vậy khi ấy bà lão thấy thế vui mừng hơn ở nhất, nhất tâm quỳ gối trong nhìn ngài ca diếp thể hiện ngài ca diếp mới bảo lão bà muốn luôn ước nguyện những gì làm người giàu có ở thế gian làm chuyển luân thánh vương hay tứ thiên vương đế thích các phạm thiên hoặc muốn đăng quả tu đà hoàn tư đà hàm a na hàm a la hán bích chi Phật hay muốn trở thành A Lậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề. Thành tựu tránh đẳng tránh giang tân sẽ được như điều mong muốn bây giờ bà lão đã chán ngán cái khổ sở ở đời này. Còn đây an vui hạnh phúc liền thưa với Ngài ca diếp con nguyện đem một chút phước nhỏ được sanh thiên thôi ngài ca diêm bỗng nhiên biến mất trong ngày ấy bà lão cũng lâm chung được sanh về cõi trời đau lợi thứ hai oai đức rực rỡ chân động trời đất ánh sáng trói rọi như bảy mặt trời cùng một lúc chiếu sáng thiên cung thích đề hoàn nhân rất mình kinh ở ờ, và nghĩ người ấy thế nào mà phương đứng đến cảm ứng lẽ nào nơi này có người hơn ta sao mới dùng thiên nhãn xem thiên nữ ấy phước đức như thế nào thích để hoàn nhân hỏi kể rằng lữ này từ đâu lại hào quang lớn tỏa sáng thế như bảy mặt trời động cung điện ta oai đức không thể nói khi ấy trả lời đệ thích thiên nữ nói kệ xưa ở diêm phù đề trong hang phấn dơ bần da yếu và tật bệnh cơm áo không đầy đủ nơi tam thiên đại thiên đức phật thích ca văn có người đại đệ tử là ma ca diếp thương xót xin lão bà nói pháp nên tôi vui cùng dường nước cơm hôi cho ít đường quá nhiều nhất tâm gieo ruộng phước nguyện đường sinh cõi trời bỏ thân nơi hang phân sinh về cung đao lợi bấy giờ thiên nữ nghĩ rằng phương báo này do duyên tiền kiếp cúng dường ngài ca diếp mà được như vậy nếu ta đem trăm ngàn châu báu mỗi loại trên đời để cúng dường cho ngài ca diễm thì cũng chưa đến đáp chút ơn của ngài liền cùng thị nữ đem hương hoa lập tức giang trần trong hư không dâng cúng lên người ngài ca diễm sau đó thiên nữ bay xuống lạy sát đất đành lễ rồi đứng dậy chắp tay khen ngợi cõi nước đại thiên phật là chi tôn đệ tử ca diếp đóng cửa tội lỗi con ở diêm phủ trước ở hang phân làm ba lão nghèo ngài dạy chân thật ba lão hoan hỷ cúng mòn được phước như núi được làm thiên nữ tự nhiên như vậy nên mới giảng hạ lễ bái phước ờ, điền đầu ờ, đà đệ nhất Ờ, giữ gìn chính pháp ở nơi thế gian ờ, làm ruộng phương điện ờ, khiến người cúng dường sinh nơi thiên giới khiến người tan tan rời ba đường ác để nhất đầu đà giữ gìn chính pháp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 mười ba pháp đầu đà khổ hành cao quý mà tôn giả đại ca diếp đã nghiêm cẩn hành trì đã được đức phật tán dương có công năng duy trì mãng mạch phật pháp ở thế gian làm nơi sinh trưởng của các quả vị thánh làm ruộng phước cho nhân thiên cho muôn loài chúng con với tôn kính tan thán đành lễ mười ba pháp hạnh đầu đà và phát nguyện tu hành theo các hạnh đầu đà mà ngài ca diếp đã đạt thành mà đức phật chỉ dạy nguyện cho pháp hạnh đầu đà chủ lâu dài ở thế gian ngài ma ca diếp ờ, tu hạnh đầu đà thọ nhận đồ cúng dường sinh ra phước báu cho chúng sinh tâm không phân biệt ăn bát cháo thiêu độ được bà lão nghèo giúp bà có duyên với trình pháp và được sinh lên thiên giới nay chúng con được biết nếu có pháp đầu đà trụ thế nơi đời thì chư thiên các cõi trời được tăng thêm chúng sinh trong ba đường ác liền giảm tứ thánh quả vẫn xuất hiện và tồn tại nơi đời vì vậy chúng con vâng theo lời đức phật dạy noi gương hạnh nguyện của ngài ca diếp đại đầu đà khổ hạnh theo sự hướng dẫn của Sư Phụ, cùng chư Tăng chúng con, xin phát nguyện thực hành đầu đà luyện trí, tinh tấn tu hành cầu thánh quả cầu vô thượng bồ đề để thực tập tâm không phân biệt thọ nhận đồ cúng dường chân thật tán dương tín kính pháp đầu đà Chúng con hướng nguyện cho tăng chúng an hòa, kiên trì tu tập quyết trí không lui, thực hành các pháp đầu đà khổ hạnh giúp cho pháp Phật trụ thế nơi đời, khiến cho muôn loài đồng được lợi ích. Nguyện cho thiện tín Phật tử dư vững lòng tin nơi Phật Pháp Tăng, tinh tấn không lui hành các thiện pháp hộ chỉ tam bảo ủng hộ chúng tăng tuyên dương chính pháp lại nguyện à, khắp cả chúng sinh phát sinh duyên lành thực hành các pháp đấu đà khổ hạnh khiến cho pháp Phật mãi mãi nơi đời không bị diệt mất chúng con xin hồi hướng công đức này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 và hồi hướng cho đất nước thanh bình thịnh trị nhà nhà ấm no mùa màng tươi tốt mưa nắng thuận hòa thiên tai thuyên giảm trên dưới đồng lòng dựng xây đất nước lại nguyện đất nước an lành dám trừ dịch bệnh mọi người về chùa lễ phật phát khởi thiện tâm với tam bảo và chinh pháp của phật Nguyện hồi hướng cho Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập, được tăng phúc tăng duyên, giảm sự nghiệp trương an vui hạnh phúc. Hồi hướng cho các vong linh có hữu duyên với tăng ni Phật tử tại chùa, được nương tựa nơi tam bảo tu hành mau thoát khổ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 bổn sư à, thích à, ca tụng à, kinh tam dương hạnh đầu đà công đức có bao nhiêu à, con xin tự quy pháp nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng chi tuệ như biển